mời các bạn nhé dùng uh, bia trứng gà xem uh, cảm giác như nào lần đầu tiên mình uống uh, bia trứng gà wow <clears throat> rất là tuyệt vời các bạn Xin chào các bạn hôm nay à, mình à, giới thiệu với các bạn à, cách làm bia trứng gà nhé đây lần đầu tiên mình làm bia trứng gà mà mình uống bia trứng gà bia mà <clears throat> các bạn là dụng cụ các bạn cần làm là làm bia nhé quả trứng này cốc và một chiếc thìa bây giờ mình sẽ làm bia trứng gà nhá đập vào trứng ra trứng gà trứng gà soi các bạn, rồi các bạn lọc lấy lấy lòng đỏ nhé lòng trắng thì các bạn bỏ đi lọc lấy cái lòng đỏ này siêu ra ngoài cuối sau đó các bạn mở bia nha. Đấy, bạn à, đổ các bạn à. đều lên chỉnh đều lên vậy là đã được một uh, cốc bia trứng gà cho thêm một chút điên mời các bạn nha dùng ờ, bia trứng gà xem ờ, cảm giác như nào lần đầu tiên mình uống ờ, bia trứng gà wow <clears throat> rất là tuyệt vời các bạn lần đầu tiên mình uống bia trứng gà nó không có mùi gây chút nào đâu đấy, không có mùi tanh bởi vì trứng gà là trứng gà so đấy, trứng gà so thì mình nuôi là mình lấy nguyên cái lòng ờ, đỏ của trứng gà mình ờ, sau đây rồi mình đánh đánh trứng gà bông lên rồi đổ bia vào uống ờ, rất là thơm mình thử một nó xem nào Ai, tuyệt vời bia trứng gà này nó rất tốt cho sức khỏe các bạn đặc biệt là đối với người gầy ờ, các bạn à, uống thì tăng cân rất là nhanh Đấy, nó cũng ờ, đẹp da luôn uống bia trứng gà này đẹp da Đấy, tốt cho gan ờ, và tốt cho sức khỏe Đấy. bạn mình uống tiếp nào Hmm, Đấy, câu rồi mình đổ thêm bia vào đây nhé dưới này nó chưa được uh, tan đều do lắm mình uh, quấy lắm tuyệt vời các bạn à, hương vị rất là thơm béo mùi bia thơm trứng gà tốt nói chung là lần đầu tiên mình uh, uống bia trứng gà là mình uh, <clears throat> làm theo cái kinh nghiệm của mình thôi mình biết được thôi à, các bạn à, xem video có thắc mắc gì hãy comment bên dưới video nhé à, đặc biệt là xây dựng đóng góp cho kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống của mình ờ, phát triển ờ, nếu mà người khác dùng cái này không quen thì các bạn có thể cho thêm một chút bơ này và một chút đường nữa Còn trứng gà các bạn đánh quyện lên thì cái thơm và cái vị nó ngọt một chút nó dễ dễ dùng còn đây thì mình ờ, làm bằng cái này thì cũng uống được thôi bình thường mà mình uống hết trong này cho bạn xem đây. đúng là lần đầu tiên nó uống bia trứng gà ngon lắm các bạn tuyệt vời luôn mình ờ, rất là thích Và <clears throat> video của mình làm đến đây ờ, ờ, dừng lại nha các bạn nhé. Các bạn xem video thấy hay hãy like và chia sẻ cho mình. Và nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để xem video mới nhất trên kênh của mình nhé. Ờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại